Máy bay B-52 là loại máy bay ném bom chiến lược hạng nặng, tầm xa, rất nổi tiếng của không quân Hoa Kỳ, do hãng Boeing sản xuất từ năm 1954. B-52 có thể mang vũ khí hạt nhân lẫn vũ khí thông thường, và có thể tham gia chiến tranh thế giới tổng lực, và chiến tranh khu vực. Lần đầu tiên B-52 tham chiến tại chiến tranh Việt Nam, nổi tiếng với uy lực ném bom giải thảm tàn phá ghê gớm. Cũng tại chiến tranh Việt Nam B-52 lần đầu tiên bị bắn hạ, bằng tên lửa phòng không SAM-2 do Liên Xô cung cấp, các thông tin chính thức của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cho rằng ba chiếc B-52 cũng đã bị máy bay tiêm kích MiG-21 của Việt Nam, do các phi công Vũ Đình Dạng, Vũ Xuân Thiều và Phạm Tuân điều khiển, bắn rơi trong cuộc chiến tranh này. Cho đến nay máy bay ném bom B-52 vẫn là máy bay ném bom chủ lực của lực lượng không quân chiến lược Hoa Kỳ. Lực lượng không quân chiến lược là một trong ba nền tảng trụ cột của sức mạnh quân sự Hoa Kỳ. Một là tên lửa hạt nhân chiến lược, hai là tàu ngầm mang đầu đạn hạt nhân, ba là không quân chiến lược. Lực lượng này cũng được nhiều người xem là con át chủ bài, trong các cuộc chiến tranh thông thường mà quân đội Hoa Kỳ có tham gia. Pháo chống máy bay, B-52 có pháo được gắn sau đuôi do một hạ sĩ quan phụ trách, thường chỉ để duy trì tác dụng tâm lý. B-52 luôn được nhiều máy bay tiêm kích hộ tống rất cẩn thận nhằm chống lại máy bay tiêm kích của đối phương. Để thích hợp cho nhiệm vụ ném bom giải thảm trong chiến tranh thông thường, máy bay cần mang được nhiều bom, nhờ vậy mà máy bay B-52 được cải tiến mở rộng phần khoang chứa bom. Một máy bay B-52 có thể mang tối đa là 108 quả bom 500 pound, 227 kg, trong đó 24 quả treo tại giá ngoài và 84 quả trong khoang, hoặc nếu mang bom 750 pound, thì số bom tối đa là 66 quả trong đó giá ngoài 24 quả, trong khoang 42 quả. Tên lửa, sau chiến tranh Việt Nam, Hoa Kỳ dần dần không sử dụng B-52 vào mục đích ném bom nữa, mà chuyển sang trang bị tên lửa hành trình. B-52 phóng tên lửa hành trình từ xa vào các mục tiêu của đối phương, như trong chiến tranh Iraq, chiến tranh Kosovo. Với phương án vũ trang như vậy chỉ thích hợp cho chiến tranh hạt nhân, tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân hoặc chiến tranh thông thường. B-52 thường được trang bị 6 đến 8 quả tên lửa như mồi chống tên lửa đất đối không và không đối, không của đối phương. Khi phát hiện thấy tên lửa của đối phương bắn về phía mình máy bay phóng ra loại tên lửa này, để thu hút tên lửa địch. Một máy bay B-52 có 15 máy gây nhiễu điện tử, do một sĩ quan điện tử phụ trách, trong thời gian chiến tranh Việt Nam người sĩ quan điện tử này, thường có quân hàm cao nhất trong nhóm 6 phi công và có vai trò quan trọng nhất trong việc đảm bảo an toàn của máy bay. Máy gây nhiễu có hai loại, máy gây nhiễu thụ động và máy gây nhiễu chủ động. Máy gây nhiễu thụ động là các máy giải các đám mây kim loại là các mảnh giấy kim loại mỏng nhẹ bay lơ lửng trong không gian, sóng điện tử của radar đối phương gặp đám mây nhiễu kim loại sẽ phản xạ gây ra các chấm trắng nhỏ li ti nhấp nháy trên màn hình của radar đối phương làm che lấp và lẫn tín hiệu mục tiêu thực. Việc gây nhiều thụ động còn được cả các máy bay chiến thuật đi kèm bay giải nhiễu, trước khi B-52 bay vào tạo thành một hành lang nhiễu dày đặc che chắn cho B-52. Máy gây nhiễu chủ động là các máy thu phát sóng điện từ công suất cao để phát các sóng điện từ có tần số trùng, với tần số của sóng radar đối phương làm cho màn hình radar bắt mục tiêu, và radar điều khiển tên lửa của đối phương bị chiếu sáng lóa với hiệu ứng, như bị chiếu đèn pha vào mắt. Các máy gây nhiễu chủ động sẽ tự động thu và phân tích tần số sóng radar của địch, sĩ quan điện tử sẽ quyết định phát tần số sóng nào, để chấn áp sóng radar của phòng không đối phương. Ngoài ra, trong đội hình máy bay đi kèm thường có nhiều máy bay đấu tranh điện tử chuyên dụng, để gây nhiễu chủ động, trong thời gian chiến tranh Việt Nam đó là các máy bay EB-66. Cuối năm 1972, từ ngày 18 tháng 12 đến ngày 30 tháng 12, sau khi hội nghị Paris đổ vỡ, quân đội Hoa Kỳ đã huy động lực lượng không quân chiến lược, sách sở Strategic Air Command vào cuộc tập kích đường không lớn vào Hà Nội. Hải Phòng, Thái Nguyên của miền Bắc Việt Nam. Đây là chiến dịch tập kích đường không lớn nhất trong chiến tranh Việt Nam, mà lực lượng nòng cốt là 200 trong tổng số 400 chiếc máy bay ném bom B-52 của Hoa Kỳ, 50% lực lượng B-52 của không quân Mỹ kết hợp, với khoảng 1.000 chiếc máy bay chiến thuật của không quân và hải quân Mỹ triển khai, tại khu vực châu Á, Thái Bình Dương 30% lực lượng không quân chiến thuật của Mỹ. Cuộc tập kích được phía Mỹ gọi là cuộc tập kích Linebacker 2. Phía Mỹ đặt trọng tâm chiến dịch này vào các cuộc tập kích của máy bay B-52 vào ban đêm, còn ban ngày là các máy bay chiến thuật tập kích liên tục với cường độ cao, vào các trận địa tên lửa, và các sân bay của không quân tiêm kích quân đội nhân dân Việt Nam. Phía Mỹ cho rằng đối thủ chính của B-52 là các máy bay tiêm kích MiG-21 của Bắc Việt Nam, nên tập trung đánh phá rất mạnh các sân bay chấn áp các loại radar dẫn đường và radar của máy bay tiêm kích. Việc B-52 đánh vào ban đêm cũng là để hạn chế không quân tiêm kích quan sát thấy máy bay B-52 bằng mắt. Theo quan điểm của không quân Mỹ với cường độ gây nhiễu chủ động và nhiễu thụ động đậm đặc, thì lực lượng tên lửa phòng không của quân đội nhân dân Việt Nam không đáng ngại vì không thể đánh trúng được các máy bay B-52. Phía quân đội nhân dân Việt Nam thì xác định tên lửa phòng không là vũ khí chủ lực để chống lại máy bay B-52 của đối phương. Ngay từ những tháng trước đó đặc biệt sau sự kiện 16 tháng 4 năm 1972 khi Hoa Kỳ đưa máy bay B-52 đánh phá Hải Phòng mà lực lượng phòng không không làm gì được, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã ra chỉ thị cho quân chủng phòng không, không quân phải tìm ra bằng được phương thức thích hợp chống lại thủ đoạn gây nhiễu của máy bay B-52 và phải bắn hạ bằng được loại máy bay này. Các lãnh đạo Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng nhận định, với diễn biến chính trị và ngoại giao phức tạp lúc đó rất nhiều khả năng không quân Hoa Kỳ sẽ dùng B-52 đánh phá Hà Nội, Hải Phòng. Trong năm 1972, sau ngày 16 tháng 4, Hoa Kỳ ném bom hạn chế Bắc Việt Nam từ vĩ tuyến 20 trở vào, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam đã chỉ thị cho sư đoàn phòng không 361 bảo vệ Hà Nội, lần lượt đưa một đến hai trung đoàn tên lửa vào đường Trường Sơn để tiếp xúc với B52, nghiên cứu mức độ gây nhiễu điện tử của B52. Các đơn vị tên lửa sau khi vào Trường Sơn và Bắc Quảng Trị đã tổng hợp các ghi nhận về chiến thuật chống B52 của tên lửa phòng không SAM-2. Các ghi nhận này đã được cơ quan tham mưu quân chủng phòng không, không quân của quân đội nhân dân Việt Nam đúc kết thành cuốn cẩm nang bìa đỏ rất nổi tiếng sau này của quân chủng. Cuốn cẩm nang này vào tháng 10 năm 1972 được tổng kết và phát xuống cho tất cả các tiểu đoàn tên lửa để nghiên cứu luyện tập phương án đánh B-52. Chỉ riêng chung quanh Sài Gòn, Gia Định, trong vòng 9 ngày đầu tháng 6 năm 1968, máy bay B-52 đã thực hiện 166 phi vụ, hãng tin AP, ngày 21 tháng 6 năm 1968. Để hiểu rõ hơn mức độ tàn phá của bom B-52 giải thảm, Tờ Thời báo New York, ngày 26 tháng 8 năm 1968 viết, mỗi chiếc B-52 có đủ bom để trải xuống thành một hình chữ nhật dài 1.000m, ngang 100m. Thấy kết quả khả quan, nên số phi vụ B-52 tại miền Nam Việt Nam được thực hiện ngày một tăng, trong nửa cuối năm 1965, số phi vụ hàng tuần là 100, đầu năm 1967, mỗi tuần có 186 phi vụ và đến tháng 8 1968 thì mỗi tuần có 350 phi vụ. Ngay từ tháng 6 1968, tướng Mỹ C. Abram người thay William Westmoreland làm tư lệnh bộ chỉ huy quân Mỹ tại Sài Gòn, tuyên bố sẽ cho B-52 ném thật nhiều bom đến mức chỉ cần phái một đội tuần tra không vũ trang đi xa với những quyển sổ tay để ghi kết quả. Nhưng tạp chí tin Mỹ và Thế giới, ngày 1 tháng 4 năm 1968 cho rằng, việc ném bom và pháo kích bừa bãi của Mỹ có thể sẽ làm người Việt Nam thêm căm phẫn và đẻ ra nhiều Việt cộng hơn là giết họ 17. Cao điểm của các cuộc tấn công của B-52 tại Việt Nam là trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không bao gồm nhiều đợt B-52 đa số là kiểu D, nhưng cũng có một số kiểu G có tải trọng bom nhỏ hơn và không có thiết bị gây nhiễu ném bom vào Hà Nội. Một chiếc B-52F đang ném bom MK-117-750LB, 340 kg, trong chiến tranh Việt Nam. Không quân Mỹ tuyên bố các xạ thủ súng đuôi, trên những chiếc B-52D bắn hạ được hai máy bay MiG-21 Phi một chiếc vào ngày 18 tháng 12 năm 1972 bởi trung sĩ Samuel O. Turner, và một chiếc vào ngày 24 tháng 12 năm 1972, bởi binh nhất Albert Moore. Turner được trao tặng huy chương ngôi sao bạc cho chiến công này. 18. Hai vụ bắn rơi này không được phía Việt Nam xác nhận và có lẽ là không có thật. Số liệu thiệt hại của B-52 tại Việt Nam theo phía Mỹ công nhận, 31 chiếc B-52 đã bị phá hủy hoàn toàn tại Việt Nam. 19 trong đó, 17 bị bắn rơi tại chỗ do tên lửa đất đối không, hai chiếc khác bị tên lửa bắn hỏng nặng tới mức không thể sửa chữa được, và bị tháo rỡ coi như là bị tiêu diệt. Hai chiếc B-52F bị mất do va chạm trên không trong chiến dịch Arclight đầu tiên. Có 7 chiếc B-52G bị mất, 6 chiếc do tên lửa SAM và một chiếc do lỗi kỹ thuật, và 9 chiếc B-52 các phiên bản khác. B-52DH cũng bị mất trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không. 2. Ngoài 31 chiếc bị phá hủy hoàn toàn, một số nguồn thống kê có 16 chiếc B-52 khác bị phòng không Việt Nam bắn hỏng, nhưng không rơi mà quay về được sân bay trong đó có 9 chiếc bị bắn hỏng trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không. Ngoài ra, còn có vài chiếc B-52 bị đặc công Việt Nam đột nhập vào sân bay ở Thái Lan, để đánh hỏng tại kho chứa. Như vậy, ngoài 31 chiếc B-52 bị phá hủy, tổng số B-52 bị đánh hỏng, nhưng chưa bị phá hủy hoàn toàn vào khoảng 25 chiếc, tất cả số B-52 bị phá hủy hoặc hư hại trong chiến tranh Việt Nam là khoảng 66 chiếc. Cảm ơn bạn đã xem video này, chúc bạn nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc bên gia đình. Nhớ đăng ký kênh, chia sẻ và để lại lời bình, thân ái và hẹn gặp lại.